xin trả bài cho mấy con <coughs> à, bài này của pháp châu à, con về nhân quả thân hành con hãy làm lại vì còn thiếu về cái thân hành đó. cái thân hành của con đó, là cái nhân quả của cái thân hành con nó còn thiếu con nên làm lại con à, còn cái bài của chân tịnh bài làm thì đầy đủ ý hãy tiếp tục làm bài tổng kết nhân quả thảo mộc theo thứ tự giới thiệu đặc tướng đặc tính chuyển đổi duyên hợp duyên tan và kết quả Đúng không? <clears throat> à, bài của minh thống con sẽ làm lại cái bài của con nên làm bài đường đi nhân quả của con người con làm cái bài đường đi của nhân quả tức là thân hành khẩu hữu ừ, à, ừ, ừ, có rồi hả con rồi thì có rồi thì đây là cái bài trước cái bài đó thì thả lại con con có làm rồi thì thôi để rồi thầy sẽ đọc bài đó thầy kiểm lại bài làm của thanh quan đầy đủ ý của đường đi nhân quả hãy tiếp làm bài nhân quả thân hành à, thanh quan nên làm cái bài nhân quả thân hành luôn à, bài của chân niệm bài làm chưa đủ nên viết lại đường đi nhân quả của con người à, làm thêm cái cái phần mà đường đi nhân quả của con người luôn để cho nó đầy đủ nó còn thiếu chút ít con phải viết thêm cho đầy đủ hơn chút về suy nghĩ con nó còn thiếu cái đường đi nó còn thiếu cái gì rồi con đi thêm vô à, bài này cũng của chân niệm chỉ nói một hành động mà phải đầy đủ nhân quả nghĩa là mình cái một cái hành động mình mình diễn tả một cái hành động thì trong cái hành động cũng như bây giờ cái hành động của cái tay của mình đưa ra làm cái gì thì cái hành động đó nó phải nói cái nhân cái quả của nó và tiếp đến cái sự áp dụng cái nhân quả đó vào cái đời sống của mình để, để rõ rằng để chỉ rõ rằng cái hành động đó thì cái đó là cái nhân đến cái quả của nó mà cái quả của nó nó sẽ ừ, nó sẽ đi vào cái con người nó sẽ khổ đau như thế nào trên cái quả đó thì diễn tả cho nó đủ những cái điều kiện ba cái giai đoạn của nó nhân quả và áp dụng vào đời sống của chúng ta nói ngay liền trong cái nhân quả cái hành động đó nó đưa đến đời sống chúng ta phải gặp những cái tai họa cái khổ đau như thế nào phải nói cho rõ ra nó tiếp diễn luôn như vậy để chúng ta nhận xét biết rồi sau này chúng ta tới cái giai đoạn mà chuyển đổi của nhân quả của thân mình thì chúng ta biết cách để áp dụng vào đời sống chúng ta học phải biết áp dụng mà không nói được cái áp dụng thì coi như cái học này chỉ học suông lý thuyết suông còn biết cách áp dụng coi như là học toán học cửu chương rồi áp dụng vào cái bài toán hay à, hoặc là học à, cái cái cái, cái, cái nói chung là tất cả chúng ta học những cái ngành nghề gì mà thì chúng ta phải áp dụng vào cái cuộc sống của chúng ta thì cái đó nó mới có lợi ích thiết thực vì bây giờ đây là cái chương trình học và đồng thời phải biết áp dụng chứ không biết áp dụng thì coi như cái học đó học suông mình phải biết áp dụng mà áp dụng thì mình phải nói cho rõ ràng cái sự áp dụng đó vào cái đời sống của mình để giải quyết cho sự đau khổ của chính chính thân mình đây là hai cái bài của con con sẽ làm lại thầy sẽ trả lại con còn cái bài này của kim quang à, về cái phần mà à, duyên hợp à, lai ghép của các cây thì à, con sẽ nói về cái phần duyên hợp cho nó cụ thể rõ ràng hơn một chút nữa rồi tiếp tục làm cái bài nhân quả con người về đường đi à, đường đi nhân quả của con người tức là mình nói ba cái chỗ đường đi của nó thân hành khẩu hành ý hành diễn tả ừ, đại khái cho chúng ta biết cái lộ trình cái đường đi của của nhân quả của con người là nhân, thân hành khẩu hành và ý hành đại khái để cho người ta biết thì mình đưa ra à, thầy gợi ý cho con khi mình đưa ra cái thân hành khẩu hành ý hành của nó là mình đưa ra thập thiện con lấy thập thiện mình đưa ra đưa ra cái cái cái cái mười cái điều lành đó để rồi nó là mười cái điều ác nó chuyển qua mười cái điều lành tức là mình nói đường đi của nhân quả đó là đây cái chỗ đó bây giờ mình kết luận để cho người ta thấy là thập thiện là à, 10 cái điều lành đó là cái đường đi của 10 cái điều ác và 10 cái điều lành đó là đường đi của nhân quả này nhớ ừ, con ghi cái điều đó mà con làm cái đường đi của nhân quả sau đó chúng ta đi vào từng chi tiết của thân thân hành nhân quả tức là nhân quả thân hành của thân của chúng ta cái hành động cái nghề nghiệp cái sự việc gì chúng ta làm mọi cái hành động chúng ta làm nó đi đi sâu và nó rất nhiều nghĩa là có thể cái bài viết về thân hành nó rất nhiều nó rất nhiều chân nó ít bởi vì cái hành động của thân mình rất nhiều rồi đến cái khẩu hành rồi đến cái ý hành lần lượt chúng ta sẽ diễn tả tất cả những cái nhân quả của uh, khẩu hành ý hành của chúng ta và khi mà học đến đâu thì chúng ta áp dụng vào đến đó làm cho con người chúng ta như về khẩu hành thì chúng ta dùng ái ngữ không bao giờ mà nói nói những cái lời mà ác ngữ cho nên dùng sử dụng chúng ta rất là áp dụng vào cái đời sống chúng ta nó biến chúng ta trở thành con người có những hành động đạo đức tự tệ rõ ràng mà bởi vì cái này là cái học học mà để biến mình trở thành rồi từ đó cái quan nghi tế hạnh nó mới xoay vào để cho chúng ta thấy cái thân hành của chúng ta từ cái đi đứng nằm ngồi nó đều là cái thân hành hết à, cho nên khi áp dụng vào cái thân hành thì nó buộc làm chúng ta là những người có phải quan nghi tế hạnh cái đạo đức à, do đó từ cái lời nói từ cái suy tư của chúng ta nó biến dần con người chúng ta toàn là nhưng nằm ở trong cái thập thiện cái đạo đức của nó rồi bắt đầu vì con đem được con trả còn à, những cái bài mấy con mới mới nộp thầy để rồi thầy à, sẽ đọc rồi thầy sẽ trả lại sao con à mấy con còn hỏi thầy gì không bây giờ cũng à, 5 giờ rồi tối rồi con mô bổn sư cha mâu ni phật là cũng lão từ việc con xin mấy phút thì quá con cầm như à, hai hai hôm rồi con như không được sự cho phép của đức phật đạo mà con xử lý để ờ, sử dụng để phá hôn trầm bản thân của mình thì con cũng từ cái thấy bản thân con thì tuổi cũng lớn rồi nghĩ thấy cái việc phá hôn trầm thì nên rất là khó nhưng con không nỗ lực được thì thấy nếu mà nó qua thời gian thì con không còn việc nữa nên cũng cố tình à, thử thử chừng ba hôm cũng đã tình tôi không có không ừ. vì vậy con nghe thời gian phá không cần rất là khó khăn con không biết trong cái thời gian nó như thế nào là con mới làm thử mới hai đêm thôi nhưng mà vừa rồi cũng lại nói về chuyện phá hôn trầm như vậy nó không có đúng mục đích từ đi nguồn gốc từ à cái tóc tinh nó cao thì nó sẽ có cái hại cho nên không không được thường là học được cái không tâm hồn thì cái sự mà nóng lòng với cho mình được làm chủ cái bản thân đau khổ mà phá được cái, cái hôn trầm là tâm si của mình để rồi cái đường tu cũng tốt hơn nhưng mà không ngờ đó là làm một cái việc sai để cho đức lão lo lắng mình xin sám hối rất nhiều từ bi bây giờ con trở lại cứ nghỉ 10 giờ ừ, đúng rồi bây giờ theo thầy thuyết nghĩ là con trở lại 10 giờ mình đi từ cái căn bản mình lên rồi khi nào mà đúng thầy cho phá là mấy con phá do ừ. cho phá phá và khi nào mấy con đã định vô lậu mấy con đã thông suốt hết rồi nghĩa là cái diệt lậu với hữu lậu mấy con đã chặn đứng hết rồi mấy con đã dẹp nó hết rồi thì bắt đầu bây giờ nó còn một chút ít nào nó không trầm thì nhiên là mở mở con đường mình đánh rốc một đêm hai đêm là mình xong chứ không phải là bây giờ sự thật ra thì nói như thầy chân thành với thiện thảo vẫn còn hôn trầm thì nhiên chưa nó không hết đâu bởi vì cái dục nó còn mà nó không bao giờ nó hết đâu cái tham sân nó nó nó nó, vẫn còn thì làm sao cái khi nó nó được cho nên nó nó nó bị cứ kéo dài hoài mà cứ hãy hở một chút là nó đánh vô giặt liền thành ra nó đâu có hết đâu có bứt gốc nó đâu cho nên cái con chờ căn bản của con tu rồi mấy con sẽ thấy đánh bứt gốc nữa mà mấy con không nhập sức nhiều không xứ chứ không mấy con xứ sức cho nên mấy con giữ gìn đúng giờ là thầy mừng đúng 10 giờ là đi ngủ để đi ngủ và chừng nào thầy cho lên nó thì mấy con ngủ bởi vì thầy là một cái người coi như là cái bộ chỉ huy cho đánh là đánh mà không cho đánh mà mấy con đánh đại là mấy con thất bại đó con hiểu không ừ. Vậy dạ, con xin chào với lại con lại cho phép con ừ. con sẽ tiến hành thao đồng nhà nó mua rồi có gì không con con có ý gì không dạ. được con ừ. rồi kính bạch thầy thưa thầy là cái nhân quả thân hành của con người thì cái hành động của nó vô cùng vô tận nhưng mà có thể quy nó về ba cái hành động chủ yếu là phát sinh trong các và tà tâm có thể là ba cái đó là gốc không ạ ba gốc là dạ. từ cái chỗ đó được phát triển đó phát triển ra lấy cái gốc đó đó là cái gốc của thập của thập thiện đó con yeah. à. thành ra lấy cái đó mà con thiên biến dạng quá thì nó đủ hành động là nhiều lắm yeah. Dạ. đó là cái gốc để nó biến là nhiều thứ dạ. thì con dựa vào cái thập thiện mà con biết nên pháp thân hành kính bạch thầy là Thảo có viết một cái thơ gửi cho con ừ, nói góp ờ, ý là con nỗ lực với Huyền Thảo nhưng mà con thấy um, con sức con không theo được nhưng, nhưng mà con có tình với thầy là thầy khóa tu tập của con tới 10 giờ thôi nhưng mà sức của con có thể hơn 10 giờ không tới 11 giờ có được không? À, có thể 11 giờ thì được nhưng mà phải có ngủ mà tức là ngủ tới 2 giờ mới thức dậy ừ. đó, ờ, thì được không có sao ấy. nhưng mà khoan đã để rồi thầy sẽ cho biết cái sức con có nhưng mà khoan để thì kiểm điểm lại cái những cái bài của con về định vô lậu đó cái định vô lậu cái tri kiến của con nó triển khai và nó áp dụng nhất là à, qua cái bài mà nhân quả con người xong rồi con làm hết những cái bài nhân quả con người xong rồi thì đi đến cái các pháp cái cái bài các pháp cũng nói về các pháp vô thường thì bắt đầu cái bài nguyên quả các con thông, suốt rồi thầy sẽ cho tăng giờ lên bởi vì nó thông suốt là nó ly dục ly ác pháp nhiều lắm rồi nó đó là cái cái đường đi của cái người tu căn bản từ cái chỗ mà vô lậu đó cái lậu hoặc mình đã thông suốt bằng cái chi kiến thì cái, cái xả cái tâm của mình thức dậy nó không còn bị chính dính mắt nữa chấp đắm nữa cho nên từng đó khi mà nó xong được cái cái định vô lậu này rồi về cái nhân quả con người mình rồi thì bắt đầu cái bài này thông suốt rồi thì bắt đầu nó đi tiếp tục về cái định vô lậu à, các pháp vô thường thì lúc bây giờ thầy cho con tăng giờ là được còn bây giờ cái bài này nó chưa xong mà con tăng lên thì thầy ngại quá quá nó sẽ bị ức chế trong khi đó cái tâm của mình nó chưa có xong về cái cái nhân quả vô lậu đó thì do đó mình chưa có thông suốt cho nên nó chưa hẳn là đã xong hết nó mình ép ép buộc mình ức chế nó mình xả chứ sự thật là ở trong ở trong tâm của mình nó chưa có thông suốt mà hiểu khi mà viết bài ra thì thầy thấy mấy con chưa có chưa có thông suốt thầy muốn cho mấy con thông suốt hết như thật rồi mà biết cách áp dụng như thật vào đời sống của mình rồi thì thầy biết rằng cái sự áp dụng đó là không có cái giặc ham sân si mà đánh vô cửa con được vì con đã biết áp dụng cho nên nó đánh vô là con áp dụng con đánh bay nó ra vậy mà thầy cho con tăng giờ để đánh cái cái cái cái gương lậu cái cái, cái hôn trầm thì nhiên con thì có thể tăng lên 11 giờ được rồi thấy nó tiến được tỉnh được trong 11 giờ thầy cho tiến tới 12 giờ con hiểu không và cứ như vậy mà tiến dần dần dần để đánh rất không có còn cái mặt nó và đồng đời con thấy con không còn bị hôn trầm còn bây giờ quý thầy coi vậy chứ thức được nhưng mà hở ra chút lơ đỉnh chút là hôn trầm dập vô liền thức nghĩa là lơ mơ là như thầy chân thành hoặc là phiền tạo lơ mơ là nó đánh dập vô liền nghĩa là ừ, mình hãy thiếu cảnh giác một chút xíu là nó đánh vô bây giờ thí dụ như ngồi mà coi chừng nó đánh vô liền còn sau khi mà thầy dạy mấy con rồi mấy con ngồi nằm nó tỉnh bơ nó không có bao giờ nó đánh nhau tại vì nó đi từ căn bản nó đến cái việc còn kia là tại mình ức chế nó mình làm nó vậy thôi nhưng mà mình ừ, sử dụng cái cái cái, cái gan dạ của mình cái pháp đi kinh hành của mình ép buộc nó vậy nhưng mà nó vẫn còn sống nhăn hay chưa hết cho nên khó lắm không phải dễ bây giờ quý thầy con cứ hỏi đi quý thầy thầy đến có bữa quý thầy ngủ khò ngồi mà ngủ khò hoặc là nằm ngủ khò chứ chưa chẳng là cái thức hoàn toàn đâu chứ thật sự ra mấy con biết thầy đi kiểm tra hết chứ đâu phải thầy không biết nhưng mà thầy thấy như vậy cũng đỡ chứ nếu mà không khéo thì quý thầy sẽ bị loạn tưởng bị điên luôn nữa chứ là khác thức quá nó điên chứ đâu phải không <laughs> cho nên mấy con yên tâm những người đó họ cũng năng nổ lắm nhưng mà thầy không để cho họ lui cái bước họ mà thầy giúp cho họ từ chỗ đó họ thanh phản và bắt buộc họ phải làm bài để cho họ triển khai cái tri kiến của họ mỹ định vô lậu là cái cốt cán của đạo phật cho nên vào cái tứ chính cần thì đức phật nó ngăn á nhiệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện các con thấy cái lời dạy của đức phật chưa nó tuyệt vời như vậy đó cho nên vì vậy mà nhớ những cái gì mà thầy dạy thì không sao bởi vì thầy là con người đứng lớp soạn cái giáo trình giáo án để mà dạy với con tu tập thì phải đi từ thấp đến cao không có đi sai được hiểu chưa mấy con ráng thôi bây giờ tối rồi à, mình về nghỉ nào hết một buổi à con à, sẽ làm tiếp ừ, không biết cái bài của con bây giờ à, à đừng đi nhân quả của con người đừng đi nhân quả con người thầy chưa đọc nhưng mà điều kiện là thầy đọc thì chắc chắn là thầy nếu mà đầy đủ về mà à, đừng đi nhân quả là nó thập thiện được con không mà nếu mà đầy đủ trong thập thiện rồi thì chắc chắn là phải cho con đi qua cái bài pháp à, nhân quả thanh hành rồi bắt đầu vào cái thân hành thân hành mới khẩu hành mới ý hành luôn bắt đầu bây giờ con phải triển khai nếu mà con làm bài mới thì con về con tư duy con viết cái bài thân hành thì nhắm vào cái chỗ thân hành mà ba cái điều kiện ba cái điều kiện của thân hành đó con nhớ thân hành ba điều kiện không đó, thập thiện thì nó có ba cái điều kiện của thân hành đó, à, con nhớ cái đó mà con triển khai cái đó con nói về thân hành rồi triển khai nó ra rộng nhiều cái chuyện ở trong ba cái cái, căn bản đó cái góc đó nói riêng cái thân hành không nói đi trong thân hành không không có nói gì khẩu hành mà không nói ý hành đâu đấy nha. nói thân hành đâu đi từng phần để mà xoáy sâu đó xoáy sâu vào cái nhân quả của con người đó chứ mình nói thân hành khẩu hành nó chung chung đó mình nói tùng lum đủ thứ đó, nó lộn xộn nó mình thấy không nhớ rồi ừ, rồi được rồi thầy bắt đầu bây giờ thầy sẽ ngày mốt thầy sẽ kiểm điểm những cái bài này thầy trả lại mấy con à, rồi đồng thời thầy kiểm luôn những cái thân hành của mấy con luôn để xem coi có sự tu tập của mấy con như thế nào cái pháp nào mà phù hợp với mấy con để phá được không trần thì mấy con sẽ ôm cái pháp đó duy nhất mà để đánh giặc để tập luyện để cho nó thuần quen để cuối cùng thì khi mà bên đây cái định vô lậu thì triển khai cho mấy con thông suốt được cái vô lậu hết rồi thì bắt đầu thì cho tăng giờ lên để mà đánh nó hãy cho tăng giờ lên là có có có cái việc đánh rồi đó rồi tăng riết nhưng nó lui nó lui thì mình tăng tới lui mình tăng tới tức là mình tăng giờ tới để cho nó ló mặt nó ra đằng đó là cách thức mình chiến đấu mình chiếm làm chiếm lần cho tới thành thị mình giải phóng luôn cái phương pháp của mình là như vậy mà đánh giặc mà giặc sư tử mà đâu có phải chuyện vậy nó từ lâu nó chiếm cả cái cái cái cái thủ đô của mình nó chiếm luôn hết mọi mặt nó cai trị luôn hết rồi mà bây giờ mình phải từ ở trong rừng mình đi ra mình chiếm lần cho nên cái thời gian của mình, mình chiếm chiếm dần dần dần dần rồi đến khi mà mình chiếm nốt hết cái thời gian rồi thì mình làm người còn hiểu đó là cái phương pháp mà thầy huấn luyện trong trường sĩ quan mà cho mấy con trở thành những dũng sĩ những chiến sĩ anh hùng hết chứ đâu có biết lơ mơ mỗi người là một là một chỉ huy của mặt trận sanh tử chứ để rồi mấy con sẽ thấy thầy dạy mấy con mấy con sẽ làm chủ được sanh tử mà bảo đảm cho mấy con biết là cái chương trình của Phật giáo là như vậy đó nhưng mà mấy con có chịu tu học có chịu trở thành người sĩ quan để đánh giặc không chứ à, mấy con sợ chết không mấy nó sợ chết thì thôi cứ về nghỉ gì chứ nó vậy còn ở đây là hoàn toàn là không sợ chết này một là đuổi giặc ra khỏi đất nước chúng ta để làm chủ bốn sự đau khổ hai là chết à, chết cho kiếp sau mình mình cũng không tái sanh nữa đâu mà sợ cái mặt trận này nó không đạt nó không sai mình được nữa bởi vì mình đã biết cái nơi mình đã ở trạng thái nào mình để về mà không còn tái sanh chứ không phải là mình không biết chỗ nào mình ở được rồi. bây giờ mình đánh tuy rằng mình không thắng nó được vì cái thân, cái thân nhân quả thân nghiệp của mình, mình chưa đủ lực để mình thắng nó nhưng mình chết mình vẫn biết được ở chỗ nào mà không còn mang cái thân nữa cho nên mấy con cũng vẫn thành tựu chứ không có chết cũng không mất cái chỗ nào đâu mà à, mặc dù chưa đủ là làm chủ như thầy nhưng mấy con vẫn biết chỗ biết chỗ mình về rồi không có lạc đường đâu cho nên mấy con yên tâm tôi chưa có đủ đức thần tốt tôi chắc chắn tôi còn tái sanh có đâu mấy con đừng có tưởng gì hiểu đó khi mà mấy con biết được trạng thái thanh tạ an lạc vô sự của mấy con là mấy con biết chỗ về đừng có sợ cái chuyện đó nhân quả nó không xen vô chỗ đó được mà hễ khi mẹ con sắp chữa chết mà nó xen vô chỗ đó được là mấy con nhớ gia đình nhớ cha nhớ mẹ nhớ vợ nhớ con thì đó là tiêu mấy con được ruột <laughs> mấy con không phải đi tới sau còn mấy con chẳng cần cái thứ này chẳng cần nó là nhân quả duyên nợ gặp nhau cả bây giờ tới đây tu hành chẳng còn biết nữa chỉ còn biết thanh tạng là vô sự mày đến đây mày không có làm gì tạo được thì lúc bây giờ mấy con là người chiến thắng đi vào bỏ thằng này ngay đó là mình không giận được thầy bảo đảm đúng không đó là cái chân lý của đạo Phật đã xác định cái điều đó khi mình nhận được cái chân lý mình đâu có còn trôi trôi lăn trong lục đạo đâu có còn trôi lăn trong cái sự đau khổ đâu nên nỗ lực gắng cố gắng để đủ lực bây giờ mình còn sống nè tôi làm chủ tôi thấy cái sức lực mình làm chủ rõ mình làm chủ bệnh mình làm chủ được sự sống chết muốn mình tỉnh chỉ thử mà. mình bảo cái thân cái trọng lượng mình mà nó bay lên được mà mình thấy cái lực của mình ghê chứ đâu phải ngồi mà bay lên coi thôi bay lên một thước là bay một thước mà bay hai thước là bay hai thước lệnh mình truyền tới đâu nó làm tới đó mấy con thử cái lực của mấy con ghê lắm con người của chúng ta có cái lực như vậy đó mà chúng ta không luyện tập không tu tập để cho tăng thanh tịnh chúng ta có sao tại sao chúng ta điên quá vậy mỗi con người người nào cũng làm được mà tại sao chúng ta lại để phí cái đời chúng ta tiền bạc mua được không con bỏ về cái hàng tỷ bạc của người hàng tỷ tỷ bạc họ giàu có họ mua được cái lịch này có ai làm được trong cuộc đời chúng ta nhìn tất cả mọi người bây giờ dù họ có là tổng thống đi nữa họ có làm được cái điều này họ cũng chết nhanh răng méo này thế thường giặc sinh tử họ đến họ cũng đầu hàng họ cũng đi nằm nhà thương bệnh viện họ làm gì thoát khỏi còn với mình coi như cái đồ bỏ có phải sướng không coi phải mình không cần làm tổng thống <laughs> mà mình vẫn là, vẫn là tổng thống đúng chủ tịch <laughs> mình giải phóng được đất nước mình thì mình chủ tịch chứ sao không em các con hiểu mình đó là mình mình giải phóng được và mình là người điều khiển chủ động điều khiển để giải phóng thì mình là cái người lãnh đạo của nước chứ không nhưng mà nước mình không có không có lính không có dân <laughs> nhưng mà mình làm chủ đó là cái hạnh phúc của mình nhất mà mấy con nó mấy con nhớ cái trên cái vấn đề được đó thì mấy con tránh tôi đừng phí bỏ uổng tuổi đời của mấy gặp thầy mà mấy con bỏ uổng cuộc đời mấy con nhăn răng mấy miệng chết vô nhà thương thì mấy con ráng chịu bác sĩ nó chích cho ngồi cho tiêu rồi <laughs> thôi bây giờ tối rồi không thầy nói hoài mấy con nghe không hoài cũng được hết không có gì mà thầy nói con không nghe <laughs> nhưng mà nghe hoài rồi nó mất thì giờ dữ lắm <laughs>